Thẩm mỹ viện công nghệ cao namon xin kính chào quý khách Thẩm mỹ viện công nghệ cao namon cơ sở 1 số 247 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩm Khê Số điện thoại 0912 528 699 0374 665 296 Giới thiệu kinh doanh 18 H8 003 385 Cơ sở 2 số 237 đường Tân Long, khu Tân An 4, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập. Số điện thoại 0828 992 889 0347 665 296 Giấy phép kinh doanh 181 8003 371 Hội viên Hiệp hội Đào tạo làm đẹp quốc tế Idencha Thẩm mỹ viện công nghệ cao Nam Mon Trang bị công nghệ phương tiện từ những quốc gia hàng đầu về chăm sóc sắc đẹp như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên lành nghề được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp. Các ngành chăm sóc sắc đẹp tại các trường hàng đầu ở Việt Nam được tu luyện dưới sự hướng dẫn, đào tạo tận tình của chuyên gia Hàn Quốc, Thái Lan. Thẩm mỹ viện công nghệ cao Nam thực hiện công nghệ làm đẹp kỹ thuật cao. Nam Spa là điểm đến tin cậy nhất để chăm sóc sắc đẹp cho mọi người có các dịch vụ. một phun xăm hai Trị mụn ba Trị nám bốn Phục hồi da nám sau điều trị năm Tắm trắng sáu Trẻ hóa xóa nhăn bảy Triệt lông tám Hồng nhũ hoa bộ phận môi dưới chín Giảm béo mười Nghi mười một Đính đá tẩy trắng răng 12. Nhấn mí và nhiều dịch vụ khác như dưỡng oxy mặt nạ chuyên sâu cung cấp vitamin C, cung cấp collagen cho da, thu nhỏ lỗ chân lông, thổi bay tất cả các nám, mụn, tàn nhang, tái sinh da đa tầng, căng bóng da. Thẩm mỹ viện công nghệ cao Nam Mon là địa chỉ uy tín số 1, làm đẹp tỉnh Phú Thọ. Hành nghề có đầy đủ tư cách, pháp nhân và giấy phép kinh doanh theo quy định. Có đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên chuyên môn tay nghề giỏi, có năng khiếu thẩm mỹ cao, được đào tạo chuyên sâu với các máy móc, trang thiết bị hiện đại nhất của công nghệ làm đẹp thế giới. Hãy đến với thẩm mỹ viện công nghệ cao Nam Mon, quý khách sẽ hài lòng với dịch vụ tôn vinh, tu sửa, bảo trì sắc đẹp của mình. Luôn luôn tự tin về bản thân, xưa đã đẹp, hiện giờ đang đẹp và tương lai sẽ mãi đẹp. Chào thân ái, thẩm mỹ viện công nghệ cao Nam Mon.